Vâng, xin chào toàn thể các anh em à, trong Hiệp hội Nhôm Kính Việt Nam đã quay trở lại với kênh video máy nhôm xin pha nhập khẩu và kênh video này là kênh video sẽ giới thiệu cho các anh em những dòng sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu hay những dòng à, máy làm cửa nhôm xin pha thế hệ mới của công ty à, cổ phần phát triển công nghệ Amazon và video ngày hôm nay anh em sẽ giới thiệu cho các anh em một sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu thế hệ mới của năm 2022 sẽ đặc biệt là sẽ giúp anh em những anh em nào mà có xưởng nhỏ những khu vực ở trung tâm thành phố hoặc là khu vực à, à, nào mà anh em xưởng diện tích nó quá hạn hẹp thì anh em có thể là tham khảo sản phẩm này thì thông thường thì em sẽ quay đằng trước cái cái máy cắt nhưng mà em sẽ quay luôn được cái đằng sau luôn và đây chính là ưu điểm của cái dòng sản phẩm máy à, cắt nhôm hai đầu 08 đời mới 2022 này đấy thì anh em phải quan sát này những thông thường á, thì cái máy cắt hai đầu nó sẽ có hệ thống bít tông đẩy lưỡi à, bít tông khí bít tông dầu nó sẽ làm dài ra bên ngoài này nhưng cái dòng sản phẩm này sẽ được tối ưu cho anh em đấy những anh em là sườn nhỏ sẽ tiết kiệm được tầm khoảng độ 50 phân diện tích thì bít tông nó sẽ làm gọn bên trong đầu máy đây là bít tông khí này và nó vẫn sẽ có van chiết áp để anh em điều chỉnh lưỡi ra vào nhanh hay chậm đấy bên trong này này bên dưới này có cái van chiết áp đây và bên dưới này có van chiết áp vào bít tông dầu này để anh em điều chỉnh nữa là vào nhanh hay chậm đấy và dòng này thì hệ thống bít tông chuyển góc của nó nó sẽ cắt được ờ, góc 45 độ góc 45 độ và góc 90 độ đứng lên ở đây bít tông hệ thống chuyển góc bít tông chuyển góc này sẽ là làm ngang à, nó sẽ không nó sẽ có bệ thép đỡ đầu máy hai bên này đấy dòng thông thường thì nó sẽ sử dụng bít tông ờ, nằm bên dưới đầu máy và nó sẽ có hệ thống bít bánh đà hoặc bánh răng nhưng dòng này sẽ là bít dòng đời mới sẽ loại bỏ cái hệ thống bánh răng ra và sử dụng là hệ thống motor vuông sử dụng motor lưỡi cắt liên trục Đấy, motor vuông công nghệ của Ý và motor công suất là 2 kg 2 và hệ thống này là đường ray dẫn hướng của motor là ray mang cá ray vuông giúp lưỡi đẩy nó vào êm hơn và sẽ giúp anh em thành phẩm cắt nó sẽ chuẩn xác 100% cho anh em dòng này sẽ sử dụng lưỡi cắt là đường kính 450 Đấy. thương hiệu Gaugen của Nhật Bản nó sẽ cắt được tất cả các hệ nhôm thị trường ốc chéo của nó là lên đến 27 phân và nữ đẩy ra được là 11 phân hơn 11 phân nó cắt tất cả các hệ nhôm bản à, xin pha hệ 1000 và bản thủy lực 18 phân và bên cạnh đó thì những hai đầu máy sẽ có gắn thêm hệ thống à, kẹp chống văng đây đây là hệ thống kẹp chống văng ở đây em sẽ tháo ra để cho mình có thể là mình có thể là um, kẹp lại cái hệ thống phôi nhôm và cái này em tháo ra để khi mà mình cắt mình thử máy thì nó sẽ không có bị cắt vào cái kẹp này lúc nào cái kẹp nó sẽ mới đấy đây là đằng trước của máy thì anh em để quan sát rằng máy này thì hệ thống lưỡi cắt của nó sẽ được là khe nữa làm rất là nhỏ đảm bảo anh em làm là nó sẽ chuẩn xác 100% luôn phía bên trên này có hệ thống gắn vòi phun dầu làm mát này để anh em khi cắt thì à, vòi nó sẽ tự động phun dầu làm mát vào lưỡi sẽ bảo vệ lưỡi cho anh em được sử dụng bền hơn đó về tổng quan máy này thì sẽ có chiều dài đó là 5 m nha anh em 5 mét từ thân máy cho đến hết tủ điện và sử dụng thân bệ bằng thép cộp với hệ thống 4 đế và 8 chân Đấy, giúp anh em làm thì máy nó sẽ đầm hơn đảm bảo anh em cắt nó sẽ không bị rung nắc đầu máy và lòng máy được thiết kế là hệ thống lòng vát anh em cắt thì mặt nhôm sẽ động trượt ra ngoài vệ sinh nó rất là dễ hệ thống đường ray được thiết kế đường ray phi là phi 40 ray đặc nha anh em anh em có thể khoan vào để kiểm tra thoải mái luôn à, ray đặc phi 40 đó nắp chụp sẽ theo hướng thẳng đứng theo chiều lên xuống Đấy. khi anh em mua đầu tư dàn máy này thì công ty sẽ bảo hành cho anh em đó là trong vòng 24 tháng hệ thống lưỡi cắt sẽ bảo hành cho anh em là tháo 6 tháng đầu nếu có tình trạng via thì công ty sẽ đổi cặp lưỡi mới cho anh em Đấy, nếu anh em nào mà muốn kiều tìm hiểu hoặc cần tư vấn những dòng máy đời khác thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại phía bên trên màn hình ở đây thì công ty còn cung cấp rất cả rất là nhiều sản phẩm để anh em lựa chọn từ cái đời 06 hay là 07 08 09 hay những dòng cao cấp hơn như là hệ thống lưới 500 Đấy, thì công ty anh em còn rất là nhiều dòng máy để cho anh em lựa chọn anh em hãy đến một trong hai trụ sở gần nhất là ngoài miền Bắc đó là gần bến xe nghĩa quận Hà Đông Hà Nội trong thành phố Hồ Chí Minh đó là địa chỉ à, đường Võ Nguyên Giáp phường à, Phước Tân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Anh em theo dõi video có thể nhấn like video và có câu hỏi băn khoăn thắc mắc có thể bình luận ở phía bên dưới video để em có thể tư vấn trực tiếp cho anh em. Đấy. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.